Wagatuk na po yesi choha agi jimag go Jesus. Mahiba sin rak nampai gok kanis chumat ka. Suday ga sun na Galilea ban vipio. Gyo wa suday ga sun na pay Tiberias ban vipio. Wa mu ihat kam mo oin cho am. Nam go bu pader ba nay nyaj bay tuwa na tuur hij bay imdu kam. Puin haj gushka kok kam na hadu dua jinja. Wa go Jesus imag bam mahim hub oi jahuraw na pa iskot tura hawam gwe nam kaicho. Wa'mohanok warmian ban Pascua tan nampayok tupias tat gu Israel kamat kam. Wa'mu ipisha si aimet guhat kam natwate gu Jesus gu namgatug der mohim cho. Wa gu Jesus si chuk ka gu Pilip hup tedda. Asya chwa doi tu hamakia jihat kam. Tutkin tu sawa da gu koi na chamakia. Kugu pishap tedda he. E hash pek sap te ya. Nagu pushmat gu Jesus na hat jui tu hamakia. Wap kai gu Pilip. Jo puni hat jui jo. Nat gu chamui wa gu tomin ghi to gikenok to saba dagokoi. Siako e chichimo tei bay hua huksi humbaik masan. Pucham joha ai gokoi siani chui vushkam to saba nyanyuk maiche gotomin. Wago humai mi jirap bai pinyo Andres tugim. Napoi pirnovin go Jesus. Narsub jingo Simon Pedro. Hup kaijup. Munitoy o ahiman go agi hischamam go pan giogo go boptop. Tu gip aish. Nam go gilim hirmo ijihadon. Wago Jesus upatidda. Eana nam pimshachinya namvu shijaraibu. Wagu ishihachia madup. Wapish miha popijaraibu mutsa ijam gohatkam. Naguap mohoi jam opishai kabai. Agmosiam rimu ijowahi gohatkam. Hischamam mambu shishchat mamom aijamdai guchichion. Gu ub kam jago guchamda shishkam higamaag. Wagu Jesus natajja gupan shichutaschav gijakijjam akpishmuhi hama gunonvi. Wagu imi ijirpish na ipihama mut kam nam miha jarah. Геоми дергавоп то выш пешмой пихамамыт. Вышам то кой мык на мыть угень. Вахаш пеш на шиханыйн го Хесус на май михапчам кахугёк карнамытчи вакаков. Хупатыт дагунон вень. Мум падапем гута так намытчам кахугио хайдет мыхап. Начам ту кумми май гышия. Вагоип мачахума памыт. Мамбыш даман гок вапага мытасус дигутатак. Гигли мой помдогуш чамам гупан геогу гок губоптоп. Waguhat kam namutun at poyo tudugu Jesus hupkaijam. Ji bakirdi guinasag bahim na nayaban kamuntua agagudgi kora. Vuj ay simwahit choymut. Hupkaijam nasapiram namga kam kunda sa siya kuchama. Guhina gushmat gu Jesus namashkait. Wapuhi chamiaan jakwasu na kiyom oy dam na paichamaroy oiru.